Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khánh em ơi Và ngày hôm nay thì Khánh sẽ tiếp tục uh, soi đồ của một cao thủ uh, bé quậy nằm trong băng ngáo Khánh em ơi Hôm nay thì nằm được top tông kim uh, top 4 Thúy Yên uh, có vẻ là thiệt sự là nô một của ba. Đây cho anh em xem Đây cho anh em xem ơi <laughs> Đó, bỏ qua bóng đời kia Đây anh em ơi, hiện tại bé quậy đánh cho mình được 77 mạng Và farm được NVC 199 và tử vong 24 lần Tử vong uh, 24 lần và liên chạm 8 Cho anh em xếp đồ của bé quậy anh em ơi Và khẳng định với anh em là ở tầm đại thời điểm này Thúy Yên có thể đánh được Tố Tông Kim rất đơn giản giống như võ đan như là um, Côn Lôn Đao cũng như là những phái kiểu là đánh hội đồng tốt anh em Thiên Nhẫn cũng vậy đó những phái hội đồng tốt cũng như tầm này thì cái ban đường môn cũng có thể và bây giờ thì anh em cùng xem xét đồ của bé quạng anh em ơi hiện tại đầu tiên đó là sở hữu một kỹ năng vẫn có một cấp đó hiện tại bé quạng mà có thêm phi phong nữa thì chắc chắn sẽ khá là khủng nè tầm này Thúy Yên cứ kỹ năng một cấp thì lực tay đã hơn ờ, khoảng 11k này hơn 11k này mà hơn 11k đó rồi ờ, đi kèm với uh, nón chón 40 Nội lực và một cây vũ khí chón 40 Thì hiện tại đặt cho mình móc 80 chón như năm Đó Và đi kèm với móc 80 chón thì bé hoài sẽ có cho mình tiếp tục đó là 80 chậm năm Đó Bao tay làm chậm Và ngập bò làm chậm đó Sinh lực lực khá đẹp luôn Ok chưa Sinh lực lực 100 Bao tay sinh lực lực cũng 100 luôn Là thiệt sự là đỡ đánh tống kim thì uh, à, lắc thì ngày mươi uh, à, thúy yên có thể bù lắc ở trong những uh, uh, tông kim thì bù cho được mình là 80 chón này nó hiệu ứng 80 chón này nón kích áo kích này rồi bao tay làm chậm 40 sinh lực lực và đó 80 chậm rồi còn lại tất cả thì chắc chắn là chắc chắn mình em là full kháng lôi kháng lôi 27 kháng băng cái này mang thêm một món kháng băng đó kháng băng 25 tay lưng kháng lôi 29 và đôi giày kháng lôi 30 và gia truyền kháng cả 14 12 đó thực sự là set đồ này đỡ mà nói anh bé quậy này anh lên đồ khá là chắc này mà một cái ấn khắc lôi 25 nữa anh em thấy không một con phi dân phong phi dân thì này được cái vòng sáng này mà được vòng sáng đó vòng sáng đội đẹp thay khá là đẹp thì nói chung đỡ mà đánh tống kim thì chắc chắn với anh em một điều là làm như làm ở server này thì khẳng định anh em một câu là võ đang con lôn rất rất là nhiều đó võ đang con lôn rất rất nhiều trên top này cũng vậy thôi đa số võ đang con lôn rồi một số anh ờ, cái băng vip đó rồi cho anh em thấy không thì hiệu ứng chón thì không thể nào thiếu được đó với hiệu ứng chón này thì sự thì ờ, đỡ so sánh set đồ này thì ở set đồ này thì cái áo tinh này ảnh mua khoảng hơn 3 triệu rồi con phi dân này thì hồi hồi đầu mua là 7 như là 6 triệu rưỡi gần 7 triệu con phi dân nè tầm này thì rẻ rồi tầm này khoảng nửa tiền thôi cho đến hiện tại bây giờ là 6 tháng nữa nửa tiền thôi con này khoảng tầm 3 triệu nữa thì nói chung là nội hai món này không là đã sắp xỉ gần 10 triệu ảnh rồi đó đó hôm này anh mua đầu server 7 triệu ấy rồi cái ấn này thì thiệt sự so với hiện tại bây giờ cái ấn này khoảng nằm giá khoảng 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nha năm cái ấn này khắn lo 25 thôi 2 triệu 2 triệu rưỡi nha năm đó rồi à, ờ, và vâng, nhẫn này khắn lôi 27 sinh lực 100 nhẫn này thì anh mua ờ, lúc đầu thì à, mua trong ba như là 1 triệu 1 triệu 2 1 triệu 3 gì đó nhẫn này không ban dùng một thì trong ban hôm trước hải sang ra bán rẻ ảnh thì phải không bao nhiêu mà nhưng một hai kim thôi à, vài chục nghìn cho đến trăm nghìn thôi đại lưng thắng lôi 29 sinh lực lực đại lưng này thì thực sự chắc cũng tầm ờ, đỡ mà mắc lắm cũng tầm 4 kim thì cũng tầm 200 ờ, nghìn 200 rưỡi đến 200 nghìn thôi à, ngọc bội này cũng tầm rẻ mà bội này lúc đầu mua thì khoảng 700 nghìn nhưng mà tầm này cũng 300 thôi thì nói chung là tổng sơ và set đồ này thì sự là khá là ok nè mình và cho chiên này thì ờ, nhớ không làm là anh mua khoảng một triệu rưỡi cho chiên này kháng cả 14 kháng cả 14 khăn lôi 12 khoảng một triệu rưỡi nữa chung này tổng chi phí set đồ này thì cho anh em xem thì cái áo này là quan trọng nhất là khoảng 3 triệu hơn rồi con ngựa này tầm này cũng hơn 3 triệu và ấn này 2 triệu nói chung là dây chia này khoảng một triệu mấy thì tất cả set đồ này thì nó cộng lại khoảng tầm set đồ khoảng 10 triệu nè đó thiên thì một phái đánh lan là anh em biết rồi một phái đánh lan là là, là ăn mạng khá là tốt nè không khác gì võ đan nữa mọi người tuy rằng võ đang nó có chụp chụp uh, à, liên thiên địa cực là hiệu ứng chón dính rất là tốt nhưng mà con này thì nó đánh đam mặc định thì cái lùng đam của bà tiên đi ra khá chắc nè đó và ngày hôm nay thì uh, anh béo quậy đó đã có cho mình là top 4 tông kim anh em ờ, đừng quên ở lại cho bé quậy cũng như là một thành viên trong bang mình một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của khả và thích cao thủ nào khả soi thêm nha đó à,